anh em chào mừng em trở lại chuyên mục của mình cùng nhà Minh Nam Minh đây Hôm nay chúng ta sẽ chiến tiếp con game Rolex thuật bài Cái này mình đủ ờ, kiểu duo hai người thôi Các anh em xem video nếu thấy hay thì hãy ờ, like, share cho mình để mình phát triển kênh hơn Và đặc biệt là nếu có chưa đăng ký thì hãy đăng ký kênh của mình nhé Để xem mình nhiều video hơn nữa Cảm ơn các bạn rất nhiều, chúc các bạn xem video vui Ồ, lần đầu tiên cống phỏ Advan bắn phẩy lắm anh ạ trận trước là ấy đang cầm đồ ngon rồi à. cái cả khẩu này yên tâm xuống vẫn đâu yên tâm cả lắm mà sau nhà nó chạy đâu rồi. À? đâu nhỉ A few moments later. Kéo trúng cái lồng. Ơ à, đi mẹ sao tự nhiên rơi? What the fuck man? Nó lại bơi tiếp. Ơ à, đi mẹ lại đi. Huy diệu quá rồi chạy, xe đến xe đến chạy qua chạy qua Thì phải vẫn vướng cái nhà này bên kia đâu bọn nó ấy chết à một thằng chết rồi có một thằng thôi à bạn bắt chết luôn à 무슨 그냥 마음을 보내버려 ok ok. Còn này là liên thanh là bớt à, là bớt đúng không? Có vời nhá Chả có lồn gì Cái thằng đi xe máy vừa nãy chắc nó lút rồi Wow wow wow wow 300 300 300 chạy vào nhà đi đúng cái đồn gì đúng rồi kìa kìa kìa kìa ba trăm ba trăm trên sân bòi bỏ xong chạy kìa Đâu đấy Thằng khác ấy Có một thằng gốc cây nhá Chết mẹ rồi bắn bắt đầu chết mẹ luôn Một thằng gốc cây, một thằng gốc cây Gốc cây hướng 285, 330 Ờ tao bắn chết mẹ luôn Anh chết đâu Mẹ tao bắn chết nó xong Chết à Giữa 285 với 300 đúng không? Ừ Ờ tao bắn chết mẹ rồi Việt đầu đấy có xe đến nó chạy đến mình luôn này à, đây, đây, đây, từ từ từ từ nhá từ từ nhá nó vứt xe rồi nó vứt xe rồi nó xuống trước rồi Two thousand years later. nhau đây à. ôi mẹ mày bơi giờ nó nghe tiếng ăn lầu đấy mét sân đòi hướng 60 75 hai thằng nhá hai thằng nhá nó đã không nhìn thấy tao đâu 75 75 đây đây đây đây, đây. tơ tơ tơ từ để tắm mắt để tắm mắt. nhảy đi xuống đi nhanh lên này nó ngay sau còn một thằng nữa 你爱那个呀？ kokuma yapabiliriz. Ah, c e a n vẽ bằng cái đâu nhở trong trong nhà trong nhà trong nhà đấy tao chưa nhìn thấy ờ, hai thằng à thế là tim nó đấy tại vì lúc ấy tao bắn vào đầu à ôi da ừ thằng đấy là một mình tao bảo là lúc đấy tao đang bắn thằng đấy là có thằng chạy vào nhà tự nhiên tao ốp về bên trái sang từ vào vào cái nhà gỗ này tới yên tao xem có ai không đây đây đây, đây. một tim một tim một tim một bắn tao một bắn tao nó bắn tao này nó bị mù đấy nó bị mù đấy Đi rồi hay quá bèo gần chết rồi công công công công công công công nó công nó công nó công nó không phải sợ cái kìa cái kìa, nó đang nằm nằm lúc lúc đây này dạ. Một thằng nữa Win